Nói đến hoa là nói đến vẻ đẹp của thiên nhiên được cây cỏ chất lọc, ban tặng cho con người. Hoa trong cuộc sống chiếm một vị trí thẩm mỹ quan trọng. Hoa là tượng trưng của cái đẹp, là nguồn cảm hứng ngọt ngào của cuộc sống. Những bông hoa còn mang giá trị về truyền thống, về lễ nghĩa, khi nó luôn xuất hiện trong mỗi gia đình và những dịp đặc biệt. Không những vậy, hoa còn đem lại cho những người sản xuất hiệu quả kinh tế cao, Cây hoa có ý nghĩa sống còn đối với đời sống người dân của các vùng trồng hoa tại Việt Nam. Tôi yêu những nằm cách trung tâm thành phố khoảng 15 km về phía Tây. Làng hoa Tây Tiệu thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội được xem là một trong những làng hoa lớn nhất Hà Nội và là nguồn cung cấp hoa chủ yếu cho khu vực nội thành. Hàng năm, làng hoa Tây Tiệu cũng cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước trên 250 triệu bông hoa. Ngoài canh tác trên đất trong phường, người dân Tây Tiệu còn thuê thêm ruộng của các địa phương lân cận như Thượng Cát, Liên Mạc, Xuân Phương để chuyên canh hoa Phường Tây Tựu trồng chuyên quanh rất nhiều loại hoa, nhưng được trồng nhiều nhất vẫn là hoa cúc và hoa hồng. Trong đó, hoa hồng thu hoạch quanh năm tạo thu nhập thường xuyên, còn hoa cúc sau 3 tháng trồng cho thu hoạch kéo dài. Ngay cả khi thu hoạch rộ, giá hoa cúc cũng ổn định. Nghề trồng hoa đòi hỏi phải đúng kỹ thuật và sự kiên trì, bền bỉ từ khâu chọn cành, gươm giống, tỉa cành đến khâu thu hái. Mỗi loại hoa lại có những đặc tính riêng biệt Hoa cúc có sức chịu đựng tốt với thời tiết, còn hoa hồng thì ngược lại. Muốn có được những bông hoa hồng nở đẹp vào đúng thời điểm, người trồng hoa phải dùng giấy cuốn vào từng nụ nhằm bảo vệ hoa trước thời tiết và sâu bệnh. Với sự cần cù chịu khó của người dân Tây Tiệu, hoa cũng không phụ người dân nơi đây. Mỗi năm, nghề trồng hoa đem lại thu nhập ổn định cho người dân, từ đó đời sống của người nông dân Tây Tiệu cũng ngày một được cải thiện nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế. Phần lớn những hộ dân tại Tây Tiệu đã mở rộng sản xuất cùng với những loại cây đặc trưng của địa phương như hồng, cúc. Người dân nơi đây đã canh tác thêm những loại hoa có giá trị cao như hoa đồng tiền hay hoa ly. Để hiểu rõ hơn về giá trị mà những cánh hoa ly đem lại cho đời sống người dân nơi đây, chúng tôi quyết định tìm hiểu về một mô hình trồng hoa ly ở Tây Tịu. Sau khi được người dân giới thiệu, chúng tôi tìm tới nhà bác Hoa, một trong những gia đình thành công trong việc trồng hoa ly. Khi tới nhà bác, chúng tôi bắt gặp ngay hình ảnh một bác trai lớn tuổi đang cặm cụi với những củ hoa. vây xung quanh bác là tầng tầng lớp lớp những chiếc khay nhựa để xếp củ. Sau một thời gian hỏi chuyện, bác không ngần ngại chia sẻ cho chúng tôi về mô hình trồng hoa ly đem lại hiệu quả kinh tế cao của gia đình mình. Trước đó, bác cũng kể lại cho chúng tôi về lịch sử của làng Hoa Tây Tiệu. Bác cho biết, từ hồi mình còn nhỏ, làng Tây Tiệu có truyền thống trồng rau. Khi bắt đầu xóa bỏ bao cấp, nhận thấy trồng rau không đem lại hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, thị trường có xu hướng tiêu thụ mạnh hoa cảnh, nên từ năm 1996 đã bắt đầu có người chuyển sang trồng hoa. Và đến năm 1999 trở đi, người dân Tây Tựu hầu hết chuyển đổi sang trồng hoa hồng, hoa cúc. Đối với mô hình trồng hoa ly của gia đình, bác chia sẻ. Khi chúng tôi cảm thấy cái cái cái hồng và cái cúc nó không lợi nhuận cao như cái thằng hoa này thì từ năm 99 các nhà vẫn làm hồng nhưng nhà tôi đã chuyển sang làm hoa từ năm 99 làm hoa ly từ năm 99 đến giờ rồi thế nên gia đình tôi là cũng đi sau một số người trong làng này có người đã làm đến giờ là khoảng độ 15 năm rồi như gia đình của tôi đi làm thì tôi đúng thật thà với anh là không dự bí quyết làm sao bảo anh em hàng xóm cố làm phát triển kinh tế lên vì cái lợi nhuận cái thằng hoan ni này rủi ro thì vẫn phải có cái gì cũng phải là phải rủi ro và như cái lợi nhuận nó cao hơn hồng và cúc Đấy. năm nay tôi có khoảng độ một hai trăm triệu thì tôi làm khoảng độ năm xào như sang năm tôi gập lên dăm bảy trăm triệu tôi lại làm tăng diện tích lên anh hiểu không cứ mỗi năm tôi phát triển diện tích nó mạnh lên thì cái lợi nhuận cái hàng này nó sẽ nếu mà gặp thời nó sẽ cao lên gấp nhiều lần so với hoa hồng và hoa cúc Đấy. như gia đình nhà tôi đấy đầu tiên gia đình nhà tôi chỉ làm có khoảng độ mẫu rưỡi hoa ni này như bây giờ em nó làm tầm cỡ gần 10 mẫu một năm một phải quay vòng hai lần anh ạ cái năng này nhá làm cắt xong phay đất ủ đất lên 3 tháng sau anh một tháng sau nữa hơn tháng sau anh lại lấy củ anh rồng vào được coi là quay vòng cái mùa đông này là quay vòng đất của nó được hai lần chứ không như hoa hồng hoa cúc vâng. hoa cúc thì này anh rồng một nửa được 6 tháng như anh nghỉ mà cúc nó hay bị thất thoát hay bị chết như thằng này nếu mà làm đủ tiêu chuẩn của nó thì nó chăm bón là một này anh kỹ thuật là hai này. thì mình đất là ba này. tương đối an toàn thì là yên tâm còn cái giá cả thị trường hay không là do mình thứ nhất thời tiết ủng hộ thứ hai là đúng cái thời điểm thị trường tiêu thụ mạnh tết dương lịch là chúng tôi đóng hoa sang nước nước ngoài Đấy, lại công ty lại lấy lại hoa ở đây để đóng đi nước ngoài các nhà nhà buôn ấy, đến nhà tôi lấy hoa đấy bắt đầu nhà tôi có hoa là đến đấy còn giá cả thị trường là theo thị trường hết mà hoa tôi là hoa chất lượng nó cao đẹp đi ra chợ lúc nào khen là hoa đẹp vì nhà tôi bán ở trên chợ khoảng nếu nói hàng Tết vì các em lên chợ bán nó chỉ cất buôn trên chợ chứ nó không phải bán này đây bác đương xếp vào dành đấy xếp vào dành này để bỏ vào kho kho lạnh kho này om trong vòng khoảng độ 10 đến 12 ngày mang ra rồng khi nào cây hoa được 20 phân thì rồng thì cái rễ nó không phải là rễ này mà cái cái củ nó em lại là từ đây nó phát ra như thế này là hai cái đốt này ba đốt này của nó là có rễ nó ăn ở cái rễ chùm ở đây ra chứ không phải rễ này đấy toàn bộ này bỏ vào kho đây để nhiệt độ khoảng độ 17 độ 16 độ đấy. sẽ giúp cho cây ờ, giúp cho cây nó tăng trưởng nó đều nó vuông cây khi mình trồng ra đất thì bắt đầu chỉ có tưới một lần cái bắt đầu cái rễ cổ nó phát ra nó bén vào đất nó ăn luôn vào ấy cái kho lạnh thế này đấy có tác dụng là bây giờ là nói các cháu là để hàng thứ nhất là hoa hết rẻ người ta để vào kho này ta om được tầm cỡ 7 tám hôm đến chục hôm nếu tùy theo cái thời tiết nữa nếu mùa đông có thể để được 10 hôm 12 ngày mùa hè này thì để được tầm 5 7 ngày Đấy. chất lượng hoa vẫn thế Đấy. như mà ra thị trường thì không phân biệt được hoa kho không vì nó vẫn cứ tươi như màu sắc bình thường chứ không phải nó mất cái màu sắc đi Đấy. cái kho là có tác dụng như thế vì thường thường những nhà làm nhiều hoa ở tây tịu ấy, thì bây giờ nhà lạng cũng có kho tối thiểu một kho nhỏ không phải kho to như nhà tôi là khoảng ba kho ba kho nhà tôi tầm cỡ khoảng độ 150 khối đấy như kho này là nhà tôi làm hôm nay là 7 năm rồi nó mất tổng cỡ khoảng độ 60 triệu như bây giờ là thị trường nó lên thì cái kho này giờ là tầm cỡ bảy tám mươi triệu vì là từ máy móc từ thuê nhân viên là làm cái công cáng hết đấy là tính chi phí vào là khoảng 70 triệu cái kho này kho trong kia to hơn thì mất tới 90 triệu nó tùy theo cái khối đựng của mình sau khi được bác giới thiệu chúng tôi đến thăm vườn hoa lê của gia đình. Hiện tại, mọi thành viên trong gia đình bác đều tham gia sản xuất với mỗi người phụ trách một công đoạn. Thời điểm chúng tôi ghé thăm vườn hoa, vợ bác cùng người con dâu đang làm việc tại vườn. Họ cũng chia sẻ với những khó khăn trong quá trình xây dựng mô hình hoa ly như hiện nay. Năm kia thì nhà này chúng Tết như dân làng là trượt nhiều ra riêng, không trúng thì đâm là nhiều người lỗ vốn không thu được không thu được à, thành quả tiền long cao thấp nhà bác thì thu được lý do do là thời tiết nó trượt trôi ra ngoài rét quá nó trôi hết ra riêng thế đâm là dân làng lỗ vốn nhà bác thì được ít có làm ăn ờ, khó khăn đến lúc đồng vốn chứ không có nhưng nó cũng kẹt ờ, không có tiền làm ăn mấy ly này thì củ về là phải gửi tiền người ta luôn nó phải vay mượn nó khó khăn này làm ăn này theo thời tiết này mưa bão này sợ ngập lụt thời điểm hiện tại cây hoa ly vừa xuống giống được khoảng 10 ngày bác cũng cho biết lứa hoa này sẽ phục vụ cho thị trường trong dịp 20 tháng 10 cũng như 20 tháng 11 năm nay với kinh nghiệm đúc kết được trong quá trình sản xuất hoa mô hình trồng hoa ly của bác Hoa cũng đạt được nhiều thành công với lợi nhuận hàng năm ổn định Ví dụ tiêu biểu cho sự thành công của gia đình chính là sự kiện năm 2015 khi mà hầu như những hộ gia đình trồng hoa ly tại Tây Tịu đều rơi vào tình trạng thua lỗ do hoa ly nở sớm, nhưng gia đình bác vẫn đạt lợi nhuận từ vườn hoa ly. Bằng sự tính toán hợp lý của gia đình, cùng với đầu ra cung cấp hoa ổn định, gia đình bác là một trong những hộ dân Tây Tịu có mô hình trồng hoa ly đạt hiệu quả kinh tế cao. Ừ, thì từ ngày dân nàng làm hoa thì nhà ông Hoa ông cũng làm thì năm nào ông cũng về nhiều củ lắm làm nhiều thấy cũng mua ô tô rồi nói chung là gia đình là lên vùn vụt còn thì cũng thấy kêu nỗ nhưng mà nỗ thì ít nhưng mà cũng có lãi à, lãi cũng nhiều chắc là nhiều thì mới làm được nhà mới mua ô tô mới nói chung là nhìn thấy gia đình kinh tế vươn lên nhiều à. Hiệu quả kinh tế của mô hình trồng hoa ly là vô cùng vượt trội so với những loại hoa khác. Nếu người trồng hoa ly tính toán hợp lý cùng sự ủng hộ của thời tiết, loại hoa này có thể đem lại lợi nhuận mỗi năm lên tới 1,5 tỷ đồng trên 1 hecta. Với giá trị kinh tế cao như vậy, giờ đây, hoa ly đã trở thành loài hoa chủ lực của những hộ dân Tây Tiệu cũng như những địa phương trồng hoa tại Hà Nội. Mô hình trồng hoa ly cũng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị của những huyện ngoại thành, nông dân từ đó vươn lên làm giàu, tạo điều kiện xây dựng nông thôn mới, xuất phát từ những vườn hoa của những người nông dân cẩn mẫn. Hành trình của những cánh hoa sẽ đến với muôn nẻo đường, mọi tuyến phố, len lỏi vào mỗi gia đình. Nhờ có sự hiện hữu của những bông hoa mà cuộc sống của ta như ngập tràn hương sắc. Cánh hoa ly cũng mang trong mình sứ mệnh như biết bao nhiêu loài hoa khác, đó là làm đẹp cho đời. tình yêu thủy chung tình biệt thạch thảo